à, tạm thời Phước ờ, sẽ ờ, ứng gửi gia đình à, 10 triệu để à, lo chi phí cho bé à, và theo anh được biết đó nha là em phải chuyển tiếng bé lên Sài Gòn á, chứ để ở đây thì không ổn đâu thì mấy cái gài là tốn chi phí khoảng bao nhiêu rồi chưa biết nữa tại vì lo chị không chứ bác sĩ chưa có kê to là bao nhiêu chứ chưa kê to mình dạ. đóng tạm ứng bao nhiêu rồi hơn là mấy triệu rồi mấy triệu ba bốn triệu rồi ba bốn triệu dạ. à, với lại à, bé là được bảo hiểm miễn phí phải không dạ có bảo hiểm miễn phí có... nhưng mà chi phí ăn uống này nọ dạ là mình chịu không với tiền thuốc bác sĩ mỗi lần kê ra là mình phải chịu không à à tức là họ chỉ là rồi. Dạ. chịu chi phí điều trị điều trị với tiền giường thôi là tiền họ... giường còn thuốc thì là có bắt mình cam kết là mua bảo Ê, thuốc nào mà ngoài bảo hiểm thì tự mình mua ờ thuốc ngoài bảo hiểm thì tự mình mua, mình mua. rồi cái này đây anh gửi cho em 10 triệu nha em à, đếm lại giùm anh nha có gì ờ, xem ờ, coi tình hình này ờ, chuyển bé lên Sài Gòn á thì có gì thì nhắn tin qua Zalo cho anh à, em tên là gì em tên Nguyễn Thanh Nga Nguyễn Thanh Nga mẹ của bé à, em nhiêu tuổi rồi em 36 36 ha à, địa chỉ nhà mình là ở đâu ở Thốt Nốt mà Thốt Nốt ở Thốt Nốt bé hiện tại là đang nằm ở ờ, chỗ nào à, khoa tiêu hóa phòng 418 khoa tiêu hóa phòng 418 lầu 4 lầu 4 em có thể đọc cái số điện thoại của em không chẳng hạn ờ, ví dụ như có ai liên hệ cho em có thể hỗ trợ trực tiếp cho em 0949 0949 095 095 790 790 à, với lại anh nhắc cái này nè ai cho tiền thì mình lấy kêu mình đi ra ngoài để lấy tiền hay ra ngân hàng này nọ thì mình gửi tiền cho chồng mình tại vì cái kênh anh thì thường là em cũng được biết đó em có theo dõi bị ờ, lường gạt rất là nhiều em không có ờ, số hảo không có tài khoản không ý ý anh nói là họ kêu ra ngoài á dạ, họ dạ. hỏi tiền tiền bạc thì mình cất kỹ ở trong bệnh viện phức tạp lắm dạ. có gì mình đưa cho chồng mình giữ hai giữ còn uh, bỏ trong mình ít thôi chừng nào cần gì thì người nhà đem vô dạ, dạ. vậy nha dạ. ai cho tiền thì lấy kêu đi ra ngoài hay là hai dầu thơ gì để hỏi tiền bạc ở đâu thì mình đừng có nói dạ. tại vì thật sự là anh phải quay clip để anh đưa lên anh báo cáo bởi vì thì họ sẽ xem được và thấy cái tiền mất công lu bu nữa thì để anh về nếu mà có sự ờ, như bé hữu duyên đi thì ờ, sẽ được ờ, nhận sự hỗ trợ thêm thì anh sẽ ghé lại anh trao cho gia đình mình nha có gì liên hệ với anh qua bên zalo ở zalo tại sao là diễm thơ dạ, à là con gái tên diễm thơ hả bởi vì anh tưởng em là diễm thơ à, đi học cái ông thầy ổng bắt tạo zalo là cho biết mặt mấy đứa học sinh học online à học online phải không dạ. rồi rồi ok em nhé dạ. em là nga phải không lê dạ. thanh nga rồi ok Nguyễn Thanh Nga rồi em có gửi lời gì không dạ cảm ơn các chị em chị lắm ủng hộ cho bé có từ này nuôi chị ạ rồi rồi rồi rồi em đi vô đi ha lo cho con đi đang gửi bé trên đó hả dạ dạ rồi rồi Phước cũng ờ, rất là mong à, sự chung tay của cô chú anh chị để chị ờ, cho bé Nam thì cái hình của bé Phước để trên ờ, clip à. rồi bé bye và hẹn gặp lại nhé rồi mình đi ăn thôi